Xin chào tất cả mọi người, mình là Huyền Trang, mình sinh năm 90 và đến từ Phú Thọ Thì hiện tại Trang đang là chuyên gia hỗ trợ cho những người kinh doanh online trên Facebook Và là người đưa ra những cái giải pháp uh, giúp cho những người kinh doanh online trên Facebook được hiệu quả và bền vững hơn Hôm nay tại video này thì Trang sẽ làm một cái video hướng dẫn giúp cho mọi người cách đăng bài làm thế nào để hiệu quả hơn cũng như là chuẩn chuẩn SEO cũng như là chuẩn với những quy định của Facebook đưa ra nhá, đúng không ạ? Ờ, như thế này mọi người ạ Facebook cá nhân được sinh ra nó không phải là nơi để uh, bán hàng mà nó là nơi để giao lưu chia sẻ cuộc sống giữa con người với con người với nhau thế mà uh, cái tình trạng mà đăng bài hiện cái lỗi đăng bài hiện tại cơ bản ở trên Facebook mà rất nhiều kinh doanh rất nhiều người kinh doanh online mắc phải đó là uh, đăng bài bán hàng quá nhiều dẫn tới nó có hai cái việc hậu quả mang lại như thế này thứ nhất vì Facebook nó không ưu tiên những cái bài đăng bán hàng thế nên là nó sẽ giảm hiển thị những cái bài đăng bán hàng online thì mọi người rất hay kêu gào với trang như thế này đó là tại sao đăng bài rất nhiều mà không có ai like không có ai comment ờ, không có tương tác Facebook bị mất tương tác hoàn toàn đối với những người mà chỉ đăng bài bán hàng thường xuyên dài ngày ở trên Facebook thì ờ, Facebook của họ gặp cái hiện tượng là không có tương tác hoặc là mất tương tác hoàn toàn nhé mọi người nhé cái việc thứ hai đó là việc uh, ảnh hưởng đến cái việc mọi người đi gửi lời mời kết bạn cũng như là cái việc là mọi người bị hủy lời mời kết bạn bị hủy kết bạn nhé mọi người nhá vì như thế này khi mà mọi người uh, đăng bài bán hàng quá nhiều dẫn tới là mọi người spam vào cái uh, người xem tức là những người đã là bạn bè trên Facebook của mọi người mà một ngày uh, người mọi người nã vào cái Facebook tường cá nhân của người ta quá trời bài đăng mở mắt ra mọi người đã đăng bài bởi vì mọi người có hầu như những người bán hàng online thì trang đang nói hầu như mọi người là mẹ bỉm đúng không thế thì mọi người lại chỉ có không có thời gian để mà đăng bài thế thì mọi người sẽ dành thời gian rảnh ví dụ như là những cái giờ khung giờ như thế này trang ví dụ cho mọi người nhé ví dụ như là sáng sớm sáng sớm mọi người sẽ dậy thật sớm lúc đấy là giờ chưa phải đưa con cái đi học nên mọi người tranh thủ ném lên đâu đó khoảng ờ, ba uh, bài hai ba bài bán hàng lên để cho nó có bài đã <clears throat> để à, quảng bá sản phẩm đúng không xong là mọi người tranh thủ tiếp đó là giờ trưa khi mà mọi người ờ, ví dụ như mọi người ờ, tranh thủ những cái người mà làm dân văn phòng ấy thì mọi người tranh thủ cái giờ trưa mọi người mới rảnh được bởi vì là khi mà mọi người làm việc thì mọi người không thể đăng bài được đúng không thế mọi người mới tranh thủ cái giờ đấy vứt lên tiếp hai ba bài bán hàng nữa để quảng bá sản phẩm tại vì là ví dụ mọi người bán hàng quần áo hay mỹ phẩm hay giày dép thì mọi người có rất nhiều mặt hàng thế mà mọi người mọi người có một cái ý nghĩ là mọi người nếu mà không đăng lên thì làm sao mà khách biết được mình có phong phú sản phẩm như thế thì làm sao mà khách mua đúng không đấy là suy nghĩ sai lầm của mọi người nhá suy nghĩ sai lầm của mọi người à, tiếp theo đó là cái khung giờ tiếp theo nữa là cái giờ mà uh, chuẩn bị tan ca chuẩn bị tan ca thế bắt đầu là Ờ, năm rưỡi là bắt đầu chúng ta tan làm giờ hành chính đúng không thế là mọi người trước khi về trước khi về cái là bắt đầu lại tung lên mấy bài nữa xong là mới bắt đầu là đi xe về chuẩn bị cơm nước xong là buổi tối rồi buổi tối thì các chị nã bài đăng nhiều lắm nã gọi là kinh khủng khiếp luôn tại vì buổi tối các chị mới rảnh mà nhưng mà chỉ rảnh cái khoảng tầm 9 ờ, giờ đổ ra tại vì là từ 6 ờ, giờ đến 8 giờ là các chị cơm nước con cái đúng không giặt rũ tắm giặt nữa đấy thế là chỉ có nã nguyên mấy khung giờ đó thế xong là uh, ngoài cái thời gian chỉ có những cái giờ đấy đăng bài bán hàng thôi còn ngoài thời gian đấy là các chị chả đăng bài gì khác cả dẫn tới là facebook tràn lan vào facebook của các chị xem chỉ có bài đăng đọc bài đăng bán hàng còn không ngoài bài đăng bán hàng không có cái gì khác kể cả bài đăng cá nhân cũng cực kỳ là hiếm theo một tuần được có một hai bài ok chưa và các chị có thấy một cái điều đó là những cái bài đăng về chính cuộc sống cá nhân ví dụ như hôm nay các chị có selfie được một cái hình ảnh đẹp các chị đăng lên thì các chị được đón nhận cực kỳ là tốt còn đâu là những bài đăng bán hàng thì chả thấy ai like chả thấy ai comment cả thì đó là thứ nhất là các chị đăng bài bán hàng lên thì làm thế nào để có thể lôi kéo được giữ chân lại khách hàng của chúng ta ở lại Facebook vì đợi người ta có thể là thời điểm này người ta chưa có nhu cầu với cái sản phẩm các chị đang bán thế nhưng mà về sau này thì người ta lại có nhu cầu thế thì đợi đến lúc người ta có nhu cầu mà các chị đăng bài nã vào cái facebook của người ta quá trời bài đăng bán hàng như thế chả có giá trị gì cả thì người ta sẽ dẫn đến là người ta ngộp thở và người ta chán và người ta có thể là người ta có thể là hủy theo dõi và nặng hơn nữa thì có thể là hủy kết bạn của các chị đi mà mặc dù đấy là khách hàng tiềm năng có thể là sau này người ta sẽ mua cái sản phẩm của chúng ta phù hợp với cái sản phẩm của chúng ta và sau này họ có nhu cầu thì họ lại lỡ hủy của chúng ta mất rồi và người ta lại đi mua của người khác đúng không ạ với đi mua của những người khách hàng bán hàng thông minh và uh, tiềm năng hơn ok chưa ạ thế thì uh, làm thế nào để đăng bài chuẩn với cả cái thuật toán của Facebook cũng như là làm thế nào đăng bài phù hợp với cái ờ, tiêu chí của Facebook đưa ra thì hôm nay uh, Trang làm cái video này để hướng dẫn cho chị các chị em kinh doanh online có thể là áp dụng và uh, thay đổi lại cái phương thức đăng bài của mình được tốt hơn và hiệu quả hơn nhé thế thì trong cái video này thì mọi người uh, Trang sẽ đưa ra liên tiếp những cái bí quyết và cuối video thì Trang sẽ đưa ra tại vì là có rất nhiều nhiều chị hỏi Trang Trang đưa ra cái lộ trình đăng bài rồi thế nhưng mà có nhiều chị như kiểu là các chị không chịu suy nghĩ kiểu lười lười suy nghĩ lâu lắm rồi ấy chỉ có thụ động đi sao chép bài đăng của người khác ví dụ như các chị hay có hệ thống đúng không hay có hệ thống thì là các chị vào những cái người là boss hoặc là những người là tổng đại lý đã tuyển dụng các chị vào và các chị sao chép y nguyên toàn bộ những cái bài đăng bán hàng của họ bê nguyên vào facebook của chị thì các chị sẽ bị gặp một cái vấn đề đó là ờ, các chị bị ờ, gặp một cái vấn đề đó là mình đi sao chép lại mà thì thứ nhất là facebook nó không ưu tiên những hiển thị cao những cái bài đăng mà sao chép đi sao chép lại quá nhiều lần một hệ thống của các chị có mấy ngàn người mà các chị ai cũng đi sao chép của nhau thế thì Ờ, làm sao mà bài đăng của các chị được hiển thị ờ, tối đa được Facebook nó dìm hẳn xuống luôn thế nhá thế là các chị lưu ý các chị chỉ cần đăng những cái nội dung mà theo cái ý nghĩ của các chị theo cái ờ, suy nghĩ của các chị thôi cũng được mà nó mới nó lạ nó chưa hề xuất hiện ở đâu ở trên Facebook lần nào thì các chị mới được ưu tiên hiển thị nhá đó thế thì cuối cái ở cuối cái video này em sẽ hướng dẫn các chị cách những cái ý tưởng khoảng 24 cái ý tưởng đăng bài hiệu quả trên Facebook tức là sẽ đưa ra cho các chị những cái ý tưởng thôi còn các chị viết ra những cái từ những cái ý tưởng đó các chị viết ra nội dung như thế nào tùy theo suy nghĩ cũng như là cái ý hiểu của các chị nhá làm thế nào để các chị đăng bài bán hàng có một cái phong cách riêng hơi thở riêng của các chị để nó không giống với một cái facebook nào cả thì đó là một cái phong cách bán hàng gọi là phong phong cách bán hàng riêng của mỗi người mà không đụng hàng với ai thì thứ nhất Facebook nó ưu tiên hiển thị cái thứ hai là bạn bè trên Facebook của các chị lại yêu thích với cái lối suy nghĩ cũng như là cái cách viết bài của các chị thì sao chứ các chị đừng có bê cái lối suy nghĩ của người khác về Facebook của các chị nhiều khi nó không phù hợp với cả những cái đối tượng bạn bè trên Facebook của các chị nhá nên là các chị lưu ý còn ở trong nội còn bây giờ em sẽ chia sẻ cho các chị cách đăng bài như thế nào ra làm sao Ờ, phân chia các nội dung đăng bài trong ngày như thế nào còn cuối đấy thì là em sẽ cuối video em sẽ hướng dẫn cho các chị là uh, đưa ra khoảng 24 ý tưởng đăng bài cho các chị ok chưa thì bây giờ các chị các chị bán hàng online kinh, kinh doanh online trên Facebook lưu ý cho em cái việc đăng bài của các chị như thế này tức là các chị đăng theo cái công thức 80 20 cho em thôi nhá 80 80 20 là gì 80 phần trăm các chị đăng bài chia sẻ có ích hữu ích cũng như là tức là các chị phải đem lại những cái giá trị những cái hữu ích cho uh, người khác cho những người là bạn bè trên Facebook của các chị hoặc là những người là bạn bè của bạn bè Facebook của các chị các hiểu không? các chị hiểu không ạ là những khách hàng mà tiềm năng sau này có thể là hiện tại họ chưa có nhu cầu nhưng mà sau này họ sẽ có nhu cầu với các sản phẩm của các chị 80% phần trăm đó thì là các chị chia uh, ờ, 80% là các bài đăng hữu ích này có ích uh, bài đăng về cá nhân là phải có nhá ví dụ như là ảnh uh, cuộc sống ảnh con cái hoặc là ảnh selfie của chính các bản thân của các chị đó ờ, các chị có tự hỏi là nhiều khi mà các chị đăng một cái tấm ảnh selfie thật là xinh của các chị lên à, các chị có thấy được là tương tác nó nhiều hơn rất là nhiều so với những cái bài đăng bán hàng thông thường không ạ đó đó là chính vì thuật toán của facebook đó à, nó rất ưu tiên hiển thị cho những cái bài đăng chia sẻ có ích và chia sẻ về chính bản thân của các chị là nó cực kỳ là ưu tiên hiển thị luôn và những bài đăng đó sẽ được những người đã là bạn bè trên Facebook của các chị đón nhận nhiều hơn những bài đăng bán hàng nhé. bởi vì là họ đã có nhu cầu cái mua cái sản phẩm của các chị đâu họ mới là đang ở trong cái gọi là cái mầm thế thì làm thế nào để biến họ có thể là trở thành khách hàng tiềm năng thì chúng ta phải là đăng bài nó nó đi theo một cái chiến thuật riêng nữa chứ không phải là chỉ đăng bài bán hàng lên là các chị có thể là bán được hàng đâu nếu mà như thế thì ai cũng có thể làm được đúng không ạ đúng không ạ ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể giàu có rồi cái thứ hai nữa là đăng bài ví dụ như là các chị phải đăng xen kẽ các chị phải đăng xen kẽ ví dụ như là trên Facebook bây giờ các chị lướt qua thấy cái video hài video vui nhộn là các chị cũng rất là thu hút các chị đúng không ạ thì các chị phải đăng xen kẽ vào những cái bài đăng bán hàng của các chị xen kẽ vào những bài đăng chia sẻ có ích của các chị để các chị có thể là giữ chân lại được những người bạn bè trên Facebook của các chị lại facebook của chị bởi vì chị các chị phải đăng những cái bài như thế thì người ta thấy hay người ta thấy thú vị thì người ta mới bắt đầu là tương tác với cái bài đăng đó khi mà người ta tương tác với những cái bài đăng đó bằng cách like và comment vào những bài đăng đó thì là những cái bài đăng về sau của các chị ấy, người ta mới nhìn thấy cái bài đăng đấy được còn nếu mà những các chị mà cứ đăng tràn lan những cái bài đăng bán hàng ấy mà lâu dần người ta không tương tác vào những cái bài đăng đó thì lâu dần rồi người ta sẽ Facebook của các chị mất tương tác và lâu dần người ta sẽ không nhìn thấy cái bài đăng của các chị nữa mà các chị bán hàng mà đăng bài bán hàng lên mà không có ai nhìn thấy thì làm gì có ai mua đúng không người ta có nhu cầu nhưng mà người ta không nhìn thấy bài đăng của các chị thì làm sao mà người ta mua được thế thì người ta sẽ đi mua của những người khác của các đối thủ cạnh tranh của các chị trên thị trường kinh doanh online trên facebook đó các chị hiểu chưa ạ à, hài video hài xen kẽ rồi những bài đăng à, chia sẻ hữu ích rồi đúng không ạ bài đăng cá nhân rồi à, và 20% còn lại thì các chị mới đăng bài bán hàng 20% đó là đăng bài nội dung bán hàng gì thứ nhất là các chị phải cho em đầy đủ ba cái nội dung bán hàng như sau thứ nhất đó là bài à, bài đăng phản hồi của khách hàng tức là feedback của khách hàng ạ cái bài đăng thứ hai là bài đăng à, hàng đi tiền về tức là các chị có thể lấy những cái nội dung khách hàng à, đặt mua sản phẩm của các chị này các chị chụp ảnh lại và các chị đăng làm tư liệu để các chị đăng lên cái thứ hai là khi mà các chị đi gửi hàng cho các bên vận chuyển hay là các bên vận chuyển đến lấy hàng của các chị các chị cũng chụp lại lại một hai cái ảnh để làm tư liệu các chị đăng bài lên và khi tiền về tài khoản nhá tiền về tài khoản các chị cũng chụp ảnh lại hoặc là tiền mặt tiền mặt khi mà khách hàng trực tiếp đến mua sản phẩm của các chị thì các chị cũng chụp ảnh lại để các chị có tư liệu các chị đăng bài lên cho vào một cái album là hàng đi tiền về đúng không ạ cái nội dung thứ ba trong cái 20% đăng bài bán hàng này đó là gì đây mới là cái đăng bài bán hàng sản phẩm của chị này thế nhưng mà có nhiều chị hỏi em là nhưng mà chị nhiều mặt hàng sản phẩm lắm nếu mà một ngày chỉ đăng có một bài như thế làm sao mà đủ đúng không ạ nhưng mà một tuần các chị có 7 ngày cơ mà các chị lo gì đúng không xong là em có một mẹo như thế này dành cho tất cả các chị em kinh doanh online nhá mà bình thường em chỉ dành tặng trong các lớp học thôi nhưng mà hôm nay bởi vì có quá nhiều chị hỏi em về cách đăng bài làm nào cho hiệu quả rồi em xem facebook các chị chán lắm toàn là đăng bài bán hàng thôi nhiều khi mà nói các chị muốn đứt cả hơi luôn tại vì quá nhiều người inbox cho em hỏi về cái vấn đề này thì hôm nay em làm cái video này em hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn thế thì em có một cái mẹo như thế này đó là trong các bởi vì là các chị có rất nhiều mặt hàng ví dụ như các chị bán mỹ phẩm thì các chị nào là son môi nào là dưỡng da nào là làm tắm trắng uh, xong là chị muộn các thứ vân vân đúng không Thế thì làm thế nào để đăng các ngày mỗi một ngày các chị đăng một bài bán hàng thôi thì các chị mỗi một ngày đăng một cái sản phẩm lên cho em thôi nhá nhưng mà các chị đừng có đăng cái kiểu là ví dụ đăng một cái hình sản phẩm lên xong là nội dung nào là các chị viết đủ các thể loại chữ ở trên đấy chẳng ai đọc cái nội dung đấy của các chị đâu em nói thật các chị chỉ cần biết là uh, ví dụ về cái giới thiệu về cái sản phẩm sản phẩm chị mụn nhá thì các chị có thể là đăng là uh, ai mà chị mụn ai mà muốn ờ, chị mụn nhanh trong vòng ví dụ như là ai bị mụn bọc lâu lâu năm rồi cứ về với em thì là em sẽ trị điều trị cho chị về, cam kết cho mọi người về cái điều trị mụn đấy trong vòng bao lâu thế thôi chỉ cần một vài dòng đơn giản thôi đừng có ghi ra là tên cái sản phẩm là gì xong là ờ, xuất xứ từ đâu công dụng xong là cách sử dụng như thế nào các chị cũng đưa lên trời ơi thừa thãi quá không ai đọc những cái đấy đâu nhá các chị nhá xong là giá sản phẩm hoặc là như thế nào là, viết hẳn một cái nội dung ra là xuất xứ từ ờ, Đức hay là xuất xứ từ Hàn Quốc hay là xuất xứ cái gì chưa ai quan tâm đến cái vấn đề đấy những cái vấn đề đấy các chị nên giữ lại để các chị có những cái để các chị tư vấn ở trong cái lúc mà khách hàng họ có nhu cầu họ vào inbox các chị để các chị có thể tư vấn nhá thì các chị giữ lại những cái thông tin đó chứ còn không cân nhất thiết là cứ phải vứt hết lên trên facebook làm gì không ai đọc đâu rất là dài cái ờ, tốt kèm theo cái hình ảnh sản phẩm ấy cái nội dung ấy chữ viết ấy tách ấy thì là các chị chỉ nên để tối đa là 3 đến 5 dòng cho em thôi 3 đến 5 dòng và phải có một cái câu tiêu đề là giật tít cực kỳ là mạnh và để người ta ấn vào xem tiếp nội dung 3 đến 4 dòng tiếp theo của nội dung các chị chia sẻ là gì nhá. Ok chưa? Đấy là phần nội dung bài đăng và một cái mẹo mà vừa nãy em có vừa bảo với các chị ấy, đó là mẹo ờ, đó là cái mẹo để giúp các chị là uh, ví dụ các chị trong 6 ngày một tuần chúng ta có 7 ngày đúng không ạ thì chúng ta sẽ dành ra 6 ngày để các chị chia ra đăng từng sản phẩm mỗi, mỗi ngày rồi và đến cái ngày cuối tuần ví dụ như các chị cuối tuần thì chúng ta có 6 thứ sáu thứ bảy hoặc chủ nhật đúng không thì các chị có thể chọn một trong ba ngày đó để các chị gọi là ngày vàng hay là giờ vàng để các chị đăng một cái tút như thế này cho em đó là cái tút ví dụ như các chị có thể sử dụng hai cái chương trình hai cái chương trình mà em hay gọi là mini game ấy mà em hay chia sẻ cho những khách hàng mà đã sử dụng cái uh, dịch vụ ở bên em thì em chia sẻ cho họ cái mẹo này đó là uh, các chị chọn một trong ba cái ngày đó và các chị chơi cái hai cái chương trình giờ vàng và ngày vàng ấy đó là một là free ship cả tuần chúng ta bán hàng rồi chúng ta phải chơi lớn một cái ngày cuối tuần để chúng ta có thể là thứ nhất là lấy được tương tác Facebook cái thứ hai là lấy được lượng khách hàng khi mà chúng ta có lượng khách hàng sử dụng cũng như là càng nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta thì chúng ta càng có nhiều feedback đúng không ạ càng có nhiều feedback càng có phản nhiều phản hồi thì chúng ta lại càng có tư liệu để chúng ta đăng bài lên bởi vì nếu như các chị cứ đăng tràn lan bài bán hàng lên mà không có feedback hay là các chị không thể hiện được là các chị bán được hàng thì khách hàng mới khách hàng lạ sẽ không tin tưởng và mua sản phẩm của các chị đâu nên các chị lưu ý cái vấn đề này nhá có rất nhiều chị hỏi em là chị mới bán thì làm thế nào để có feedback phản hồi bây giờ trang hoặc là chị mới bán chị làm gì đã làm gì có đơn Thế bây giờ các chị mà không cho đi thì làm sao các chị nhận lại được Em đã chia sẻ cái câu này rất nhiều lần rồi Nhưng mà các chị ờ, hầu như các chị không thèm áp dụng Hoặc là các chị áp dụng không tới nơi tới chốn Thế thì hôm nay em phải lại phải lưu ý ở cái video này nữa nhá Cho các chị nhá Đó là các chị phải cho đi thì các chị mới nhận lại được Cho đi ở bằng cách như thế nào Thứ nhất là chơi mini game Chơi mini game thì các chị tặng quà đi nhiều sản phẩm nhập về thế rồi nhiều hàng nhập về thế rồi bây giờ các chị mà không cho khách hàng trải nghiệm cái sản phẩm dịch vụ các chị để các chị thứ nhất là các chị có thể lấy được feedback phản hồi cái thứ hai là họ không trải nghiệm thì làm sao biết được cái sản phẩm của chị có tốt hay không thế thì các chị cứ ôm hàng tồn ở đấy mà mãi mãi không bán được nhá thế nên là mình cứ chơi đi chơi mini game thứ nhất là khách hàng phản hồi được cái sản phẩm của chúng ta và chúng ta có tư liệu để đăng bài cái thứ hai là chúng ta uh, chúng ta có thể lấy được tương tác với Facebook bởi vì chơi mini game chúng ta phải có điều kiện mà chúng ta có điều kiện là người ta phải like và theo dõi cái Facebook của chúng ta hoặc là người ta chia sẻ cái bài đăng đó ví dụ như thế thì cái thứ ba mà chúng ta thu về được đó là uh, khách hàng trải nghiệm được sản phẩm của chúng ta và nếu mà họ cảm thấy ok thì họ có thể sử dụng hoặc là giới thiệu cho người thân bạn bè sử dụng thế là chúng ta đẩy được hàng đi nữa thế thì tại sao các chị lại không cho đi nhở tại sao các chị lại ngại cái vấn đề không ờ, vấn đề cho đi này đi đúng không ạ đó Thế thì cái ngày cuối tuần nhá, thứ nhất là chơi mini game có ba cái nội dung, thứ nhất là tặng quà và yêu cầu người ta tương tác với cái bài đăng cũng như là tương tác với Facebook của chị. Cái thứ hai là chơi ờ, nếu mà không tặng quà thì chơi trò chơi free ship Cái thứ ba là chơi uh, phần thưởng là combo, tức là nếu ví dụ như các chị bán sản phẩm là mỹ phẩm thì các chị muốn bán à, ví dụ như các chị nhập rất nhiều về cả son cả dưỡng da cả tắm trắng cả trị mụn thì các chị hôm đấy các chị chơi bán combo đi ví dụ như là cái tắm trắng là trị giá của các chị là 500 hay 600 ờ, gì đấy còn cái chị cái cái cái cái sữa rửa mặt là 100 100 hay là mấy chục gì đấy à, ví dụ như là 100 cái sữa rửa mặt 500 là cái tắm trắng đi thì là tổng hai cái là 600 nhưng hôm đấy các chị bán combo cả hai cái là chỉ có 500k thôi đấy thì là các chị vừa đẩy được cả hai hàng đi tức là lợi nhuận của các chị sẽ giảm đi thế nhưng mà cái số lượng hàng tồn của các chị được đẩy đi một cách nhanh chóng người ta bảo rồi số lượng hơn là chất lượng các chị có thể là ăn ít đi nhưng mà lại ăn nhiều lên thế cái nào hơn mà hàng lại đi vào vèo đúng không ạ mà hàng lại đi vào vèo đấy thế thì cái nào hơn thế thì đấy là cái chương cái mẹo mà chơi chương trình của mỗi ngày cuối tuần mà em thường chia sẻ cho những khách hàng mà đã sử dụng vào sản phẩm dịch vụ của bên em ok chưa ạ? thì bây giờ nếu mà sau cái ờ, video hoặc livestream này mà các chị áp dụng được thì các chị áp dụng nhá còn bây giờ là cuối cuối cái video rồi thì em như em vừa chia sẻ với các chị là em sẽ đưa ra khoảng 24 ý tưởng đăng bài trên Facebook mà các chị có sử dụng đến tỷ năm cũng không hết em nói thật tỷ năm không hết luôn ok chưa nếu mà ở khi mà các chị vào xem cái video cái livestream này của em lâu rồi các chị có thể là ghi chép lại ghi chép lại ghi chép lại nhá hoặc là có thể chia sẻ cái livestream này của em về tường để các chị có thể là nghe đi nghe lại và áp dụng thường xuyên cái bí quyết cũng như là cái ý tưởng viết ờ, bài đăng ở trên Facebook nhá xong là sau cái video này còn ai mà kêu về em là không biết viết bài như thế nào nữa thì thì đừng inbox em em nói thật đừng inbox em nhá ok chưa em đọc nhanh nhá em đọc nhanh nếu mà chị nào mà lưu lại cái video này về hoặc là lưu lại cái livestream này về tường thì có thể là nghe lại để để để ghi chép lại mà đăng bài ờ, đưa ra những cái nội dung đăng bài hàng ngày bởi vì là rất nhiều chị có một cái đặc điểm có cái lỗi mắc như này đến cái giờ vàng các chị mới bắt đầu là đi tìm bài đăng xong là đi tìm nội dung đăng ở đâu như thế nào thế tự nhiên lại ví dụ như 9 giờ các chị định đăng bài đúng không nhưng mà đến 9 giờ các chị mới đi tìm nội dung đăng bài đi tìm hình ảnh các thứ đăng bài lên thì đến lúc đấy qua qua bố nó 9 giờ rồi xong lại bảo thôi qua 9 giờ rồi thôi chả đăng nữa thôi tí 10 giờ mới lại đăng đấy tự nhiên lại mất thời gian chả làm được cái việc gì cả nhá ok chưa ạ ok chưa ạ bây giờ em ờ, đọc luôn 24 24 ý tưởng này cho các chị nhá thứ nhất post hình ảnh ảnh đi hình ảnh đi nhận hàng này đi giao hàng này với cả là khoe cái việc là các chị có hàng rất nhiều tức là các chị nhập hàng về rất là nhiều nếu đối với những cái chị mà em đang chia sẻ là đối với những chị mà không có nhập sẵn hàng về và chuyên hàng order ấy thì các chị nên lúc mà các chị đi lấy hàng các chị nên chụp ảnh ở cái kho cái xưởng của người ta các chị chụp về lấy tư liệu để các chị đăng bài lên nhá các chị phải thể hiện nếu mà các chị muốn tuyển sỉ tuyển, tuyển cộng tác viên thì các chị phải thể hiện được là các chị nhiều hàng nhiều hàng và sẵn nguồn cung hàng thì các chị mới bắt đầu là tuyển được sỉ nhá tuyển được sỉ tuyển cộng tác viên ok chưa nội dung thứ hai à, ý tưởng thứ hai đó là dùng hình ảnh trước và sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm của các chị giúp cho khách hàng ngay lập tức hiểu được về các lợi ích của sản phẩm của các chị đúng không ạ em đọc mấy cái nội dung này đơn giản chắc là các chị cũng cũng dễ hiểu đúng không ạ cái nội ý tưởng thứ ba đó là đăng hình ảnh chat với khách hàng hoặc là tức là cái chỗ này là feedback đây hoặc là khách hàng comment khen sản phẩm đánh giá về sản phẩm ok chưa ạ cái thứ tư là đưa thông tin thành công của mình hay của khách hàng khi mà chúng ta sử dụng những cái hình ảnh uh, hoặc là sản phẩm của chúng ta mà tốt mà có hiệu quả hoặc là những cái hình ảnh thành công của chính bản thân mình thì đây là thuộc về cái 80% đăng bài kia đúng không ạ hình ảnh à, mọi người làm việc ví dụ như mọi người đang à, đóng hàng thì mọi người cũng chụp ảnh lại <coughs> để mọi người lấy tư liệu để mọi người có thể đăng bài được <coughs> hoặc là những cái hình ảnh mọi người đi ăn đi ăn uống này đi vui chơi đi du lịch là mọi người cũng phải chụp ảnh lại lấy tư liệu để mọi người đăng lên thì những cái hình ảnh này là thuộc 80% kia để Facebook mình nó không bị nhàm chán nhé mọi người nhé những cái hình ảnh này khẳng định sự thành công của mình khi kinh doanh sản phẩm hay những khách hàng họ kinh doanh hoặc là những cái đối tượng những cái nguồn như là sỉ cộng tác viên của mình cũng kinh doanh thành công đấy khi mà mọi người đăng những cái hình ảnh mà sỉ hay cộng tác viên của mọi người cũng thành công theo mình ấy thì tự nhiên là mình như một cục nam châm và mình hút sỉ và hút cộng tác viên đấy mọi người lưu ý cái vấn đề đấy nhé ý tưởng thứ năm là nội dung hướng dẫn make up hoặc là make up theo sự kiện tức là sự kiện ví dụ như là sự kiện à, sắp tới là Noel này mọi người có thể là hướng dẫn make up theo cái uh, uh, nội dung của cái uh, ngày gọi là dịp Noel đó thì mọi người đây là dành đây là nội dung dành cho những người bán mỹ phẩm nhá mọi người đừng nghĩ là mọi người bán mỹ phẩm mà mọi người chỉ có đăng mỗi cái bài đăng bán hàng mỹ phẩm hoặc là mọi người đăng những cái bài chia sẻ là cách sử dụng mỹ phẩm ra làm sao thì cách sử dụng mỹ phẩm ra làm sao ấy thì nó chính là cái mọi người có thể là dạy make up này này thực ra đi học một cái khóa make up hoặc là trên youtube ấy em nói thật với mọi người đó là trên youtube mọi người người ta rất nhiều video hướng dẫn dạy make up từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp mọi người chịu khó lên đó mà học bởi vì nếu như mọi người không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà mọi người đang bán tức là ngoài cái việc là mọi người có thể tư vấn chuyên sâu về cái sản phẩm cách dùng sử dụng sản phẩm của mọi người như thế nào thì mọi người phải là chuyên gia ở trong cái lĩnh vực đó thì mọi người mới có thể tư vấn được đúng không ạ thế mà cách make up mọi người còn chả biết xong rồi lên livestream hay chụp ảnh một cái ảnh mà mọi người bán son mà mọi người đến cái đánh son cơ bản nhất thôi mà mọi người không đánh được thì em cũng chịu nhá ok chưa ạ nội ý tưởng thứ sáu đó là review sản phẩm nhá review sản phẩm à, tức là à, chúng ta đăng phản hồi cũng như là feedback sản phẩm của chúng ta đấy <clears throat> cái này nhá hoặc là hoặc cái chỗ review này này mọi người có thể đăng uh, à, mọi người có thể đăng những cái uh, quay những cái video khi mà hàng về quay video khi mà hàng về mọi người quay lên hoặc là uh, dành ra mọi người em thấy mọi người rất lười quay video nữa mà em thấy quay video cực kỳ là hiệu quả bởi vì là Facebook nó ưu tiên hiển thị chỉ sau cái live stream bây giờ live stream nó ưu tiên hiển thị nhất thì sau cái live stream đó là cái là cái video rồi thế mà mọi người còn lười cái quay video ví dụ như là hôm nay mọi người có nhận về lô nhập về cái lô son này thì là mọi người uh, quay một cái video review về cái son đó luôn ok chưa mọi người lưu ý cho em là quay review về cái sản phẩm mà mọi người đang bán hoặc mọi người mới nhập về ấy, thì mọi người đừng có mà quay theo cái kiểu là bán hàng ví dụ như là cái này là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền nhá chồng gọi à 993 ừ. kệ em nhắn tin đi um, thì mọi người đừng có gọi là đăng video lên xong lại cũng theo cái luồng là ví dụ như cái son này là bao nhiêu tiền với cả xuất xứ ở đâu công dụng như thế nào hay là màu son là cái gì xong là giá tiền bao nhiêu hết chấm hết đấy không phải là review nhá mọi người nhá không phải review mà mọi người review có rất nhiều cái uh, trên youtube ấy họ có rất nhiều cái video review sản phẩm mọi người lên đấy mà học hỏi nhá chịu khó đi học hỏi cho em ok chưa ạ ý tưởng thứ bảy đó đây ý tưởng thứ bảy em vừa chia sẻ luôn xong đó là quay video bóc hộp bóc tem sản phẩm ok chưa quay video bóc tục bóc hộp bóc tem sản phẩm đó ý tưởng thứ 8 demo kết quả sử dụng sản phẩm sau một tuần một tháng mà cái này là kết quả sử dụng này là mọi người có, <coughs> mọi người có thể áp dụng trên chính bản thân của mọi người sử dụng cái thứ hai là trên khách hàng Ý tưởng thứ 9 là sâu những hình ảnh xinh xắn đáng yêu miễn khách miễn là khách hàng mục tiêu thích là được. Ok chưa? Thỉnh thoảng ờ, đăng những cái ảnh trẻ con mà trên các hội nhóm hoặc là những cái fanpage mà uh, bé yêu các thứ họ hay đăng ấy thì mình cũng lấy mà đăng. Trời ơi, mấy cái đấy nào các mẹ bỉm sữa cực kỳ là thích và họ tương tác với những cái bài đăng đó kinh khủng. Mọi người hiểu ý em không ạ? nên là mọi người những ai mà xem video hoặc là livestream này của em mà đã là bạn bè trên Facebook của em một thời gian rồi ấy thì thấy cái bài đăng ở trên Facebook em cực kỳ là phong phú đúng không ạ? Mặc dù là chuyên gia đó thế nhưng mà làm thế nào để lúc nào cũng có những bài đăng tương tác với mọi người cực kỳ phong phú thì đó là cái cái mẹo mà hôm nay em chia sẻ hết với mọi người đấy. <clears throat> Ý tưởng thứ 10 đó là sale ọc lớn của các hãng lớn. Đó, sale ọc lớn của những hãng lớn thì cái ý tưởng này ấy, em vừa chia sẻ vào cái mẹo mà em vừa chia sẻ cho mọi người là sử dụng những cái chương trình tức là cái này là mình mình theo cái xu hướng siêu ọp của các hãng lớn ấy thì mình cũng siêu ọp nhưng mà siêu ọp như em thì là cái cách mà em vừa mẹo em chia sẻ mọi người là đơn giản và hiệu quả nhất thì mọi người áp dụng nhá ý tưởng thứ 11 là đưa combo ngày lễ của các hãng lớn đấy chính là cái ý tưởng mà em vừa chia sẻ mọi người hết đấy ok chưa ạ cái mẹo mà em vừa chia sẻ mọi người đấy ý tưởng 12 là hàng về kho hàng mới nhiều hàng là mọi người phải lấy những cái đợt như thế là mọi người chụp ảnh chỉ cần chụp ảnh hoặc quay video hàng về cho em thôi xong là bắt đầu đăng lên à, thể hiện là tao lắm hàng đây bọn mày đến mà lấy hàng đi ok chưa những bọn sỉ cộng tác viên ấy tiếp ý tưởng 13 sản phẩm mới và tính năng mới Đấy sản phẩm mới và có những tính năng mới gì thì mọi người nên quay lại review quay lại gọi là review sản phẩm đấy ok chưa quay video thì nó sẽ hiệu quả hơn là mọi người đăng bài lên tại vì em thấy là cũng như chính bản thân em thôi em rất lười đọc bài đăng bán hàng thế nhưng mà cái nào video video là thích lắm ấn vào xem xem là hôm nay là cái bạn bán hàng này bạn nói cái gì có cái gì mới không ok chưa à, cái tính năng mới sản phẩm mới này sẽ giúp ích cho khách hàng đó là việc gì ví dụ như hôm nay về một cái sản phẩm mới trị mụn chẳng hạn đó chúng ta quay lại quay lại chia sẻ về những cái tính năng đó chứ không phải là chỉ có đăng bài bán hàng lên đâu nhá mọi người nhá Ok, ý tưởng thứ 14 là hình ảnh sắp đặt các sản phẩm à, bằng các khung cảnh lãng mạn, xinh xắn, đáng yêu Ok chưa Sắp đặt sản phẩm nhá Ví dụ như mọi người có thể là đầu tư một chút mua những cái hộp quà trái tim những cái hộp quà đấy uh, em thấy bán ngoài bách hóa hay là tạp hóa cực kỳ là rẻ thôi nhưng mọi người có thể là đầu tư thêm một chút để ờ, khi mà khách hàng nhận được họ sẽ bất ngờ hơn chúng ta phải thay đổi chứ chúng ta phải đột phá trong kinh doanh chứ không thể nào mà giống ví dụ như là mua một cái sản phẩm gì đó vẫn là cái hộp của hãng mình có thể thay đổi ờ, đặt mua thêm một cái hộp như kiểu hộp quà ấy em thấy mọi người đặt số lượng lớn rẻ cực <clears throat> nhá mình thay đổi đi giống như kiểu là khách hàng mà nhận được thì giống cảm giác như kiểu nhận được quà chứ không phải là người ta mua một cái món hàng gì đó mà dù vẫn mất tiền nhá mọi người nhá ok chưa ý tưởng thứ 15 là khoe hết hàng và các hoạt động của công ty giống như kiểu em được vừa rồi được vừa giờ có rất nhiều hoạt động công ty tháng nào công ty em có gala sự kiện mọi người um, em thấy rất nhiều người đi nhưng mà không rất nhiều các chị em có hệ thống nhưng mà đi thì ít chụp ảnh ít khoe lắm nhưng mà em thấy cái này cực kỳ là hữu ích và hiệu quả tương tác cực khủng cũng như là uh, sỉ cũng như là đại lý hay cộng tác viên của mình uh, họ mong muốn được như mình chẳng hạn nhá mọi người lưu ý cái việc đấy 16 cảnh báo hàng giả hàng nhái nhưng mà hạn nhưng mà mọi người lưu ý là không động chạm đến sản phẩm cạnh tranh của đối thủ nhá mọi người chỉ cần nói chung chung hoặc làm những cái video clip chung chung thôi hoặc là đăng những cái status ví dụ như thế đăng status thôi không kèm theo hình ảnh sản phẩm của đối bất kỳ đối thủ nào nhá mọi người lưu ý nhá chúng ta phải làm những người bán hàng thông minh và chơi đẹp phe 17 này hình ảnh người nổi tiếng sử dụng sản phẩm cái này em thấy có rất nhiều hệ thống mỹ phẩm hệ thống các chị đã sử dụng và rất nhiều hệ thống còn mời những người nổi tiếng về live stream cho nữa đúng không ạ rất là hay và hiệu quả luôn 18 hình ảnh video quy mô nhà máy quy trình sản xuất có rất nhiều chị à, bán nhưng mà không có cái cái này cái này nó là cái gây dựng niềm tin dành cho khách hàng đối với mình nhé mọi người nhé hình ảnh khai trương của chúng ta khách hàng của chúng ta ok chưa rất nhiều chị chỉ đăng mãi về bản thân của các chị mà chả có cái gì về hình ảnh của khách hàng cả chúng ta có thể đơn giản ờ, nhiều các chị ngại đúng không nhưng chúng ta có thể là thực ra khách hàng họ cũng dễ tính thôi nếu như mà họ đã sử dụng cũng như là trải nghiệm cái sản phẩm của chúng ta cực kỳ là hiệu quả ấy thì chúng ta uh, xin hình ảnh của khách hàng cực kỳ là dễ nhá và nhiều khi xin hình ảnh xong thì chúng ta lại tặng ưu đãi cái gì đó cho họ ví dụ free ship đơn hàng tiếp theo hoặc là giảm 10% cho đơn hàng tiếp theo đấy để cho khách hàng 20 cắt đoạn ca ngợi trên truyền hình báo chí ok chưa có rất nhiều hệ thống có thuê ờ, đài truyền hình đưa tin quảng cáo thì chúng ta có thể đăng những cái ờ, cắt đoạn phân đoạn đó ra đăng lên trên facebook cá nhân để tạo tạo uy tín tạo ờ, thương hiệu cho sản phẩm của mình cũng như là Facebook của mình nhé 21 nghệ thuật sắp đặt sản phẩm nghệ thuật sắp đặt sản phẩm ok chưa 22 vấn đề làm đẹp của xã hội tức là xu hướng ví dụ như là em ờ, đọc trên rất nhiều các báo ví dụ như là báo ờ, sao star hoặc là kênh 14 nữa kênh 14 cũng đưa rất nhiều những là mẹo ví dụ như là mẹo đánh lông mày này ví dụ như ngày xưa thì là có cái lông mày hếch hơi hếch lên này thì thì thì mốt nhưng mà sau một thời thì lại lông mày ngang nhưng sau một thời lại lại theo cái xu hướng của lông mày thái đó các chị nếu mà các chị bán mỹ phẩm hay là các chị liên quan đến spa các thứ các thứ ấy thì uh, thì các chị cứ đăng lên nhưng mà kể cả các chị bán về ngành hàng thời trang như quần áo giày dép các chị cũng cứ đăng lên nhá nhá bởi vì là khách hàng của chúng ta cực kỳ là phong phú làm thế nào để giữ chân khách hàng thì đó là những cái mẹo ngày hôm nay em chia sẻ với các chị nhé. ok chưa ạ 23 đó là vấn đề khác của xã hội vấn đề khác của xã hội ví dụ như là uh, xu hướng hot trend ví dụ như là đợt vừa rồi đợt vừa giờ có đám cưới của uh, nhã phương với cả là nhã phương với cả trường giang đấy đấy là những cái vấn đề hot của showbiz ví dụ như thế hoặc là Ờ, đợt vừa giờ thì là miền ờ, Nam thì là có bão thì mọi người đăng lên những cái thông tin như thế đó à, ờ, 20 hoặc là đợt vừa giờ Hà Nội hay là ở đâu các vùng thì là hay có cháy thì những cái thông tin gọi là thông tin hữu ích cho xã hội cho cuộc sống để mọi người như là một cái Facebook của kênh Facebook của mọi người như là một cái kênh để đưa thông tin ra ấy đưa thông tin hữu ích ra ví dụ như thế 24 đó là triết lý hay của bản thân cái này em cực kỳ thích và cực kỳ uh, hay đăng ở trên Facebook luôn đối với những chị em mà thường theo dõi Facebook của em thì cũng thấy đúng không ạ triết lý hay của bản thân cái này thì mọi người có thể là uh, đi um, siêu tầm ở trên Google hoặc là mọi người có thể là tự viết theo cái ý của mình ví dụ như mọi người có một cái ờ, suy nghĩ về cuộc sống về những cái tình yêu hay là hôn nhân hay là cuộc sống hay là bạn bè thì mọi người viết ra theo ý hiểu của mọi người thì đó là cái triết lý riêng của mọi người và mọi người cho vào một cái album riêng là album về cuộc sống hay là album về xã hội hay là cái gì đó thì cái album đó là giúp cho mọi người có thể làm uh, tiếp cận chạm đến trái tim của nhiều người hơn đấy đó là 24 mẹo ý tưởng để mọi người có thể viết bài viết bài quanh năm số tháng mà không bao giờ cạn ý tưởng còn đưa ra ý tưởng rồi còn cách viết của từng người như thế nào ra làm sao đấy là tùy từng người tùy từng phong cách của mỗi người không ai giống ai cả nhé à, ờ, thì kết thúc cái video cái livestream này thì à, Huyền Trang xin chúc cho những người kinh doanh online được thành công hơn bền vững hơn và ai có nhu cầu mà cần hỗ trợ về trong cái việc bán hàng online được tốt hơn thì cứ inbox trực tiếp cho Trang không mọi người không cần phải ngại đâu nhé kể cả những người mà chưa là khách hàng của bên trang ấy thì mọi người cứ inbox hỏi trang trang vẫn hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều nhá xin chào tất cả mọi người